Sáu bí ẩn ở Trung Quốc đến nay vẫn không thể giải thích. Nền văn minh Trung Quốc là một trong bốn nền văn minh cổ đại nhất trên trái đất. Trung Quốc hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều những bí ẩn cổ đại mà khoa học ngày nay không thể giải thích. Một, Hiên viên hoàng đế, thủy tổ của người Trung Quốc. Trong lịch sử văn minh cổ đại có ghi chép về Tam Hoàng Ngũ Đế. Hoàng đế là một trong ba vị Tam Hoàng, cũng là vị đứng đầu trong Ngũ Đế, Ông được coi là thủy tổ của người Trung Quốc. Ông sống trong hơn 100 năm. Vào khoảng năm 3000 trước công nguyên, ông được xem là người sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. Hoàng đế định đô Tài Hữu Hùng, ông tuyển chọn hiền tài, lập ra các chức quan, cai trị đất nước, phân chia bờ cõi, phân chia ruộng đất, dạy người dân trồng ngũ cốc và rau quả theo mùa, thuần dưỡng vật nuôi. Hoàng đế và quan thần của ông đã mang đến cho Trung Quốc cổ đại rất nhiều phát minh, Tương truyền ông chỉ thị cho đài nào chế định ra thiên can địa chi, dùng để tính toán ngày tháng năm, được gọi là hoàng lịch. Hoàng đế chỉ thị dung thành chế tác cái thiên, thiết bị định vị thiên thể, dùng để quan sát thiên thể vũ trụ. Ông cũng chỉ thị hi hòa quan sát sự vận hành của mặt trời, thường nghi quan sát sự vận hành của mặt trăng. Du khu quan sát sự vận hành của các tinh tú, chỉ thị cho lệ thủ làm toán số, chế định ra đơn vị đo, dùng để tính toán sự nặng nhẹ, dài ngắn, nhiều ít của các vật. Chỉ thị cho thương thiệt tạo ra chữ tượng hình, Sai Ninh Phong làm chức đào chính, chế tạo nồi, chảo, chỏ, bát, đĩa, hoàn thiện hơn các dụng cụ nấu nướng và ăn uống của người dân. Chỉ thị xích tương làm mộc chính, còng cổ, hoa hồ, khoét gỗ làm thuyền, vóc gỗ làm mái chèo, ấp di làm xe lớn, huy làm cung, di mưu làm tên, ưng phụ làm chày cối, chỉ thị Linh Luân định ra các âm luật, các các ống trúc thành 12 đoạn dài ngắn khác nhau, theo mức độ cao thấp trong đục của âm thanh mà phân ra 12 thang âm khác nhau và tạo ra các loại nhạc khí đánh lên các âm thanh đó. Sai vinh viên đúc 12 chuông để hòa ngũ âm. Chỉ thị Nguyên Phi lũy tổ dạy người dân nuôi tầm nhà tơ, làm nguyên liệu may quần áo, bá dư làm sim y và giày. Một số người cho rằng nhân vật hoàng đế thật ra là một vị thần đã đến Trung Quốc cổ đại cách đây 5.000 năm và trị vì và hướng dẫn những người dân sống trong khu vực đó. Dù đúng hay sai, không thể phủ nhận hoàng đế là một nhân vật rất quan trọng trong các truyền thuyết và lịch sử của người Trung Quốc. 2. Kim tự tháp bí ẩn tại Trung Quốc Nhiều năm qua, chính phủ Trung Quốc được cho đã cản trở các nghiên cứu chuyên sâu đối với nhiều kim tự tháp Trung Quốc – được tìm thấy gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Các kim tự tháp này được cho có niên đại hơn 8.000 năm và một trong số đó có thể có kích thước lớn hơn cả đại kim tự tháp tại Giza ở Ai Cập. Sự tồn tại của một số ngọn đồi hình kim tự tháp ở Trung Quốc được quan tâm rộng rãi sau Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, đa phần đều chú ý đến các kim tự tháp trắng ở thành phố Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây. Trong một lần bay từ Trung Quốc tới Ấn Độ thời Thế chiến thứ hai, một phi phi công không quân Mỹ có tên là Sam Scousman từng phát hiện dưới mặt đất có một hình chóp vuông dạng kim tự tháp màu trắng. Hứng thú với những gì tận mắt nhìn thấy, Gaussman đã chụp lại một vài bức ảnh và sau đó trình lên cấp trên ngay khi quay về căn cứ. Cuối tháng 3 năm 1947, tờ New York Times cho đăng một bài phỏng vấn với đại tá Maurice Sheehan, giám đốc vùng Viễn Đông của hãng Transworld Airlines cũng kể về câu chuyện tương tự. Ông nói đã nhìn thấy một khối kim tự tháp khổng lồ cách Tây An khoảng 65 km về phía Tây Nam. 3. Văn hóa Hồng Sơn của Trung Quốc cổ đại Nền văn hóa Hồng Sơn cổ đại bí ẩn đã biến mất hàng ngàn năm trước, nhưng để lại một số bức tượng ngọc đáng kinh ngạc mà chúng ta được chiêm ngưỡng ngày nay. Không có nghi ngờ rằng văn hóa Hồng Sơn của Trung Quốc cổ đại đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của đất nước này. Người Hồng Sơn là những người tôn thờ rồng và có thể thấy thông qua các cổ vật họ để lại. Một số cổ vật bằng ngọc được phát hiện trong các ngôi mộ hoặc gần một điện thờ. Tuy nhiên, một số bức tượng nhỏ không giống với bất kỳ sinh vật hay biểu tượng nào được biết đến. Đó là ai? Có phải là người Hồng Sơn đã gặp người ngoài hành tinh cổ đại? 4. Thành phố cổ bí ẩn chìm dưới hồ Phủ Tiên, Trung Quốc Trải dài trên diện tích khoảng 212 km vuông, Hồ nước ngọt Phủ Tiên đi qua các huyện Trần Giang, Giang Xuyên và Hoa Ninh của tỉnh Vân Nam Tây Nam Trung Quốc. Hồ Phủ Tiên được xếp vào hồ lớn thứ ba và là hồ sâu nhất tại Vân Nam, với điểm sâu nhất lên tới 155 mét. Đây cũng là hồ nước ngọt sâu thứ hai tại Trung Quốc. Hồ Phủ Tiên nổi tiếng nhờ quần thể động vật có 102 bên trong hồ, nhưng hơn hết là một thành phố bí ẩn nằm sâu dưới đáy hồ theo người dân địa phương, vào một ngày đẹp trời, người ta có thể nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một thành phố dưới đáy hồ nếu quan sát từ một ngọn núi gần đó. Để làm rõ thực hư, một nhóm khảo cổ Trung Quốc với sự trợ giúp của tàu ngầm đã tiến hành khảo sát hồ Phủ Tiên. Năm 2001, họ phát hiện các công trình bằng đá bên dưới hồ bao phủ một khu vực sấp xỉ 2,4 đến 2,7 km vuông. Trong cụm kiến trúc cổ được tìm thấy có một công trình hình kim tự tháp cao hơn 20 mét. Dùng phương pháp định niên đại carbon đối với vỏ sò bám vào các khối đá, người ta xác định thành phố cổ này có 1.750 tuổi, tức là bị nhấn chìm trong thời nhà Hán. Thành phố cổ này có khả năng là những gì còn sót lại của thời kỳ nhà Điền, một nước cổ với nền văn minh tiên tiến biến mất sau năm 86 trước công nguyên. Vậy tại sao nền văn minh cổ này lại kết thúc số phận bên dưới đáy hồ? Một số chuyên gia cho rằng thành phố bí ẩn này đã rơi vào lòng hồ trong một trận động đất. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp nào đủ thuyết phục để giải thích sự tồn tại của thành phố cổ bên dưới hồ Phụ Tiên. 5. Thành phố bí ẩn dưới sa mạc Taklamakan tại Trung Quốc Người xưa quan niệm rằng một khi đi vào sa mạc Taklamakan, không có thứ gì có thể thoát ra được. Taklamakan nằm ở khu tự trị Tân Cương, bao phủ một khu vực rộng lớn hơn 33.700 km vuông. Đây là sa mạc lớn nhất ở Trung Quốc và cũng được xem là sa mạc cát chảy lớn thứ hai thế giới. Nhiều năm qua, các nhà khảo cổ đã bắt đầu khám phá một vài bí mật bên trong sa mạc này. Ngoài vị trí là tuyến đường thương mại thiết yếu trong con đường tơ lụa kết nối phương Đông và phương Tây, sa mạc Taklamakan được cho là đã giấu đi một thế giới cổ đại bên dưới nó. Một số dấu tích của nhà cửa, đền miếu và thành phố cổ của nhà nước Lâu Lan đã được tìm thấy bên dưới sa mạc Taklamakan. Tuy nhiên, ngày nay mọi thứ, bao gồm các chi tích quý báu, đã bị chôn vùi bên dưới lớp cát khổng lồ. Các thi hài có từ cách đây 4.000 năm cũng được phát hiện trong khu vực. Cuối thập niên 1980, người ta cũng tìm thấy một số xác ướp được bảo vệ tốt ước tính có ít nhất 3.000 năm tuổi. Các xác ướp cho thấy con người thời điểm đó có tóc hoe đỏ và một số đặc điểm giống người châu Âu. Họ dường như không phải tổ tiên của người Trung Quốc hiện đại. 6. Bí ẩn hang động Hoa Sơn tại Trung Quốc Nằm ở ngoại ô quận Đồn Khê thuộc thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, quần thể hang động Hoa Sơn là nơi gắn với nhiều truyền thuyết huyền bí. Mỗi hang động Hoa Sơn cao từ 10 đến 20 mét, được đục khoét bằng tay từ cách đây hơn 1.700 năm. Tổng cộng có 36 hang động, hang lớn nhất trong số này là hang Quilian, hay còn gọi là cung điện dưới đất, vì quy mô hùng vĩ của nó. Hang động này có tổng chiều dài là 170 m trên một diện tích 12.600 m2 và có thể ít nhất 50.000 mét khối đá được đào ra khỏi đây. Bên trong hang động, người ta tìm thấy một cây cầu bằng đá và nhiều lối đi dẫn tới các gian khác nhau. Những hình ảnh được khắc lên đá có cái lên tới 16.000 năm tuổi, trong khi cái gần đây nhất là 690 năm tuổi. Văn minh và khoa học sáng tạo của Trung Quốc cổ đại phát triển đến mức độ rất đáng ngạc nhiên. Nhiều người cho rằng họ đã có những vị thần xuống hướng dẫn từ rất sớm. Có thể nói rằng những bí ẩn ở Trung Quốc rất nhiều và vẫn mãi không thể khám phá hết được.